anh mày hung vợ mày cái làm kỷ niệm mày xanh anh em từng tập đấy không có đâu đang quay phim mà đó quay phim mà đó không quá mày hung vợ mày cái làm kỷ niệm á trời ơi để tao hung tấn cho lên lên lên mày đừng có để ăn nhà hàng nhiều ra hết rồi ăn kem ngon lắm hải hung vợ cái làm kỷ niệm hải chỉ có hải là số 1 à đúng đó hải Ê, tao mày hút cá làm kỷ niệm hay ơi Mày, mày đừng làm tao mới đây mày nằm dưới sàn Phát mà toàn phát cho mấy nhà giàu như Hải được không à? <laughs> Mấy à. mày định tố cáo tao hả mày? Ờ. Sao hình từ từ thôi hỏi Hello Hello con Chơi gì vậy? Dạ kho phim Trời đi cà phê rồi đứa nằm cái máy vậy đó Không đứa nào cho nói với đứa nào á Buồn ghê rồi ờ, tự quay luôn nè